cái à, clip này thì uh, nói về đề tài uh, thì chỉ là người mang niềm vui và niềm tin và truyền tin cho quý vị chứ <laughs> không có gì khác hơn cái đó không có chính trị cũng không có uh, phe đảng hay là là cái phe kéo đảng tụ tập làm gì hết ừ. thì lúc trước khi cái bệnh à, bệnh dịch tàu này á, nó bùng phát á, thì chỉ có Thiên Long Sơn năm tháng năm à, xin lỗi năm tháng năm thì cũng mang à, nhiều người có niềm vui ở nơi đó rồi đi ờ, bộ lên cầu thang người ờ, hướng thượng người nào đạo nào thì khấn chỗ đó rồi đi hai kinh, à, à, à, niềm vui niềm ờ, đó niềm vui với sức khỏe còn bây giờ thì thay đổi một chút à, cái con con dịch tàu này tấn công quá thì bị đóng cửa phải đóng cửa đóng cửa thì núi giờ cũng buồn lắm không có người lo lo việc lên ngồi mình nó rất là buồn nhớ mấy anh chị em hồi xưa hay ờ, đi ờ, bộ chảnh ờ, nhớ mấy ảnh nhớ mấy chị ngồi có mình không có người đi cái núi nó xuống cấp cỏ dở mọc thì à, mấy ngày mưa lai rai á, đá nó trồi lên cũng mong cho sớm có ngày mở lại thì đó là sức khỏe với niềm vui bây giờ thì ờ, bệnh tật với bắt đầu nhà những ngày thanh lọc cái này chỉ là khởi đầu thôi á thì kiệt ờ, ờ, được lộ cơ tí xíu thôi nha để mà mang cái niềm tin tại vì mình có niềm tin á mình hồn nhiên thấy bầu trời nó ảm đạm thì có thiệt đó nhưng mà trên vậy thì mình cứ gắng cứ sinh hoạt trong gia đình giờ chợ búa hay gì cũng đóng cửa hết thì niềm tin thì lúc nào cũng có các chư vị gia hộ xung quanh mình người nào mà thì cũng à, cũng tốt một số uh, mấy anh construction rồi thích đi quán nhậu rồi đi chơi rồi đó giờ cũng bớt đỡ tốn tiền vợ con vui vẻ gia đình hạnh phúc chứ đâu có gì ờ, chỉ có tội là mấy cái quán xá tiệm neo rồi bây giờ ế không biết người ta có cầm cự nổi không thì ờ, riêng cái chuyện này là cách đây năm 2018 là trên cho biết rồi trên kêu con á, phải thủ thủ tiền rồi à, phải phải à, đi à, mua đồ ăn để dự trữ thì ngay cái ngày năm mậu tuất năm 2018 á kiệt nhớ có cái clip đó, đó. Thì lúc đó thì cũng có nói á, nhưng mà nói thời đó không ai tin khó lắm những cái gì kiệt nói chuyện là hoàn toàn phản ảnh ngược lại với mấy thầy hết á mấy thầy không có chấp nhận này mấy thầy à, có lệnh kim bài áo vàng à, kinh phật à, lúc nào cũng tránh kiếp bởi nhiều lúc hồi xưa ước chi phật mình á giảng con nắm lá à, trong rừng á phải thêm nắm nữa thì con cũng đỡ khổ lắm thì hôm nay con nói được nhiều chứ giảng con nắm còn đâu dám nói nhiều đâu có nhiều bác thì cứ kêu trên comment nó cứ nói nói con càng nói á mấy sư huynh sư đệ mấy sư phụ ký đầu con sao con chỉ nói phần nào à, được được thôi chứ còn nói quá nó không có giống không có phải không phải hết chứ giờ con liều mạng lắm con liều mình nó mới nói Phật Di Lạc đang sắp sửa xuất hiện thì con nghĩ nói vậy để cho người ta kịp uh, quay đầu về chót để mà uh, nghe Phật giảng cái bài pháp đầu tiên đó là có thật chắc chắn sẽ có thời gian xảy ra rất là gần trở lại cái niềm vui và niềm tin mấy ngày trước thì à, ở trên có quở à, mấy vụ mấy clip mà này nghề mới <laughs> chứ không phải nghề con nên ăn nói hay là điện tử gì cũng lông cộng bữa nay đứa con gái nó tặng cái cái này nè cũng ngồi thử cái, cái âm thanh làm sao chứ bữa giờ cũng không có nghĩ mấy vụ này não rồi sợ muốn chết mấy vụ này trên vợ nói tà con cũng phải độ tránh cũng phải độ cho nên không có được đụng chạm đến uh, chính quyền ừ, mà nó có uh, con cháu của ma theo hộ nó cho nên nó giàu biết sai nó cũng không thích thì à, bữa con có nói là ba ngày sau gỡ hết mấy clip mà có hình của bác trọng bác quan rồi bác hồ vĩ đại gì đó con gỡ xuống hết rồi bây giờ mình chỉ lo chuyện mình thôi lo chuyện à, niềm tin với tu tập tu nhà vợ chồng hạnh phúc tu nhà <clears throat> mà giờ cũng đừng có ra đường đó nha tại vì à, ngoài bầu trời con thấy dòng linh nó bay đầy hết trơn á chết nhiều quá đâu biết, u khí à, nên nhà đi trong nhà tốt cộng với mấy con à, này nè như có cánh vậy thấy cái người nào mà hợp <laughs> hợp với cái à, cái lực của nó nó bay tới nó dính vô nó bay lòng vòng trong không gian á ông đã lấy hết mấy cái clip uh, ấy rồi không có không có chính trị còn chỉ là niềm vui niềm tin thôi thì cái clip này chủ yếu nói mà thứ hai điểm tránh lại á là con không phải là làm tin tức mà mỗi ngày phải có con chỉ nói những gì con nói thôi mấy clip của con này nè mấy bác đừng có mong mỗi ngày là tự gì vậy bữa con rất là bận với lại con chỉ coi theo comment cái nào mà cần thiết ờ, hữu ích con mới nói tại vì cái này những lời con nói cả trăm năm sau vài chục năm sau cũng còn giá trị nó không có mất không phải là tin tức ừ. ờ, coi tới coi lui cũng được cho nên con không có gieo duyên có những người lấy cái link này bỏ qua cái của mấy người nổi tiếng để mà câu view não giờ con không có mấy biết mấy vụ đó không có làm đó giống như Thiên Long Sơn năm năm nay á, tất cả các đài truyền thông ở đây cả trăm đài báo chí dùng Senoze này cả trăm mà chưa hề có tờ báo nào hay là truyền thông nào mà lên thăm con hết không có không có liên hệ à, âm thầm nhiều người ở cách có chừng 5 à, phút thôi mà ba bốn năm sau mới biết có Thiên Long Sơn rất là nhiều người à, cứ giao duyên tự nhiên tại Phật giải gì cũng phải tự nhiên thì cái kênh này cũng vậy thì chỉ theo những người hữu duyên còn những cái kênh mà người ta câu view á một cái cả mấy trăm ngàn view nó cỡ cỡ nào cũng có hết muốn nhiều cũng được hết đâu phải khó gì đâu nhưng mà tùy theo tầng lớp mình chỉ người nào hữu duyên nghe được thì ờ, chủ yếu là tu tập về chót cứ giữ tâm bồ đề kiên cố rồi ờ, cứ theo Phật học đọc chú Đại Bi ở nhà bây giờ rảnh lấy kinh ra đọc ờ, lăng nghiêm thập chú thường xuyên nghe giảng nghe hòa thượng liên quá giảng ổng giảng sư phụ giảng có rồng xưa vạn hoa thành á có bốn rồng xuống chỉ để mà khoan mấy cái giếng nước còn ờ, mấy cái chuyện mà hòa thượng liên quá ông giảng mà nói mấy thầy em nó hay không có chấp nhận có rồng hay là có thổ địa tồn tại mấy thầy mình không có không có chấp nhận mấy chuyện đó mà này à, hòa thượng là một gì, gì phật mà thì mình cứ nghe cái gốc cái nghe sau này à, ở bển lắm <clears throat> mình nói giống như à, phật dạy mình à, à, tự nhiên kinh phật là chánh kiến nói không có tham như không có ham danh không tham lợi thấy bây giờ đa số các thầy lấy kinh của người khác cái bỏ tên mình vô cái đó quá trời nhiều rồi cứ uh, uh, thôi này hơi đụng chạm nhiều thôi đổi đề tài trở lại thì có một bác comment uh, comment nói xong mấy cái ngày thường con nói chuyện này nọ hiền này nọ bây giờ sao con để nhạc vô cái cái video mà hồi tết giật quá vậy hay là phật vậy thôi mà cũng nghĩ là con làm thì thì thì, thì làm sao mà, mà tránh kiến được cái đó không phải con làm <laughs> mấy đứa nhỏ à, con cháu trên núi nó mướn người ta làm cho nên bữa giờ thấy cũng ngại không dám bỏ lên tại để nhạc không có hợp bây giờ làm sao giờ để đại à, coi được coi chứ không phải con làm cái cái nhạc đó <laughs> nghệ cũng hỏi rồi à, cái gì nữa à có người comment nói là thái tử này thiên tử nọ thật sự á để mình nói lại lần này nha mình chưa có cái clip nào mình tự xưng tôi là minh dương này thiên tử vậy đó trừ khi <laughs> chuyện à, trong nội bộ của tôi à, tự tôi hiểu thôi tôi biết tôi ai được rồi chứ chưa có cái clip nào hết mấy mấy bạn đừng có kêu tôi vậy kêu tôi kiệt bạn bè anh em à, chia sẻ nhau kinh nghiệm sống ở đời thôi à, và để nói lại sơ lại mấy vị mới hiểu nè 36 ông vua trời Ngọc Hoàng Thân Đế là vị uh, sáng tạo tất cả vũ trụ và đời của mình nước luôn thủy luôn thì mỗi ông vua trời có nhiều thái tử nhưng mà ở trên là có 12 trai 12 gái còn mấy ông vua trời dưới không biết nhiêu à cũng phải cả trăm cả ngàn cũng chừng mà 36 ông vậy nhân lên nhiều rất là nhiều thiên tử rất là nhiều thái tử phải triệu luôn á triệu chắc không biết ngàn đi ừ. bây giờ thời mạt pháp này ông nào cũng xuống để mà bồi công lập đức cho nên ông nào cũng xưng tùm lum thì đều chống hết nhưng mà cái quan trọng à, phải được phong lại chứ xuống xuống thôi bây à, giờ ai cũng là tái sanh mà à, phải được phong lại mà còn quan trọng nữa sắm chương trình ông nói thì minh dương minh gì đó mình không biết à thì kiếm ổng hỏi <laughs> ổng cũng đang đây nè sắp sửa gặp ổng rồi đó hỏi ổng À, mình trả lời à, đừng để comment kêu mình này nọ thì à, đưa mình lên cái giống như đưa bóng lên rồi cái cúp à ừ. mình không có vẫn chơi vậy đâu là tự mình hiểu được rồi ừ, để chờ chờ chương trình đó hỏi ông ông cũng có ở đây rồi đó rồi còn gì nữa comment comment hỏi cái cái dấu cái dấu chữ thập với trái tim cái đó, đó có từ hồi năm 1979 hồi lúc mà miền Bắc Việt Nam á, bị Trung Quốc tấn công vô đó tất cả các à, bác mở tù trại Nam Hà tỉnh Hà Nam Ninh Bắc Việt Nam á, tất cả các trại chùa tù thời xưa mà bác HO á à, ở trên á, tại trong tù mà ở ngoài thì đánh giặc mà đâu biết có một trái uh, tiễn này trái uh, à, gì à? cái bơm nó lọt vô đó làm sao cũng sợ thì mấy bác mới à, xin ở trên có gì che chở chứ chở ở trong trại tù làm gì có tượng phật hay tượng chuối gì đâu đâu có gì đâu thì trên mới cho dấu hiệu hết đó thì mang vô thì cái chữ thập á thì bình đẳng hướng thượng cái um, cái trái tim á, là là cái tâm mình á, là Phật như vậy á, thì cái đó có năm bảy mươi chín tới giờ thì à, cái màu vàng á thì người Việt Nam da vàng à, thì đứng trên cái bông sen là là là Phật giống như tượng trưng cho mình học Phật vậy đó rồi đứng trên trái đất trong trái đất có cái hình bản đồ Việt Nam thì sau này thánh địa là nằm ở Việt Nam thì đó là, ông dùng cái lá làm lá cờ Thiên Long Sơn cho nên hôm nay giải thích mấy cái thắc mắc đó, đừng có hỏi nữa mình cứ lo ở nhà tu tập học Phật đọc chú đại bi ăn chay rồi uh, mấy anh cần trót xanh thì ở nhà uh, nấu cơm cho vợ rồi đi hạnh phúc hai gì đi ra quán nhậu hoài bây giờ quán nhậu cũng đóng cửa rồi karaoke giờ cũng đóng hết rồi thì tụ bè tụi bạn cũng không có chỗ biết mấy bạn cũng bực bội lắm nhưng mà mình tìm cái activity ờ, nho nhỏ trong gia đình đó, thì trả lời mấy cái đó à, niềm vui và niềm tin nhiệm vụ của con á, là truyền tin với đưa cái niềm vui với đưa niềm tin thôi chứ ngoài ra mấy thứ khác mình không có biết thiệt à, những gì nói là toàn là kinh nghiệm trong đời mới nói ra cho nên không có theo sách dở cũng phải gì hết á thì thiên long sơn cũng vậy năm sáu năm trời mở âm thầm nhiều người rất là nhiều luôn ở xa <laughs> bạn bè ở xa Âu Châu rồi á gọi về mấy người bạn ở vùng miêu Thác San Jose này họ biết này không họ mới giật mình họ mới lên tham quan thì họ mới biết chứ ở gần không có biết bục nhà không có linh À, giống như con đây nè bạn đại gia bạn kỹ sư rồi quá trời ô anh kiệt anh kiệt ừ, nó đâu hiểu gì đâu mỗi lần nói chuyện kêu ờ, niệm phật đốt nhang nó cười nó em phải là có mấy cái project phải làm cho nó xong ừ. làm đi thì ờ, đó rồi ờ, từ nay mình đừng ai hỏi chuyện chính trị nữa mà ở trên không có cho đụng cái đó nhiệm vụ của con là mình không à, làm bạn hết bệnh mấy ảnh bệnh nó cũng là quen bên đâu cũng quen hết không có mình chỉ làm đẹp đời đẹp đạo không có à, hiểu gì nhiều mấy đó để cho mấy người khác thấy ông hòa ông gì luật sư hùng vậy đó ai cũng hỏi mình sao giống ổng nha thôi mình kêu ổng là anh nuôi đi à cứ hỏi ông anh nuôi mình đi hỏi luật sư hùng đi mình không biết mình không biết là ổng nhưng mà thấy ai cũng hỏi thì thôi nhận ổng anh luôn ừ. ông rành thì hỏi ổng còn chuyện nào à, mình rành thì cứ à, mình không có rành nhiều mà biết gì trả lời cái đó thì uh, giờ chót giờ phút này là giờ phút quan trọng nhất cuộc đời chị mong có à, à, tất cả các phật tử gán tu tập tinh tấn lên nhiều hơn ăn chay niệm phật vui vẻ đừng có sân si tại mỗi lần mình giận á cái hầu quan mình nó thay đổi cái à, mình cứ nghĩ quý vị thấy cái lo cái lo mà bây giờ nó hay chơi hiệu JB á rồi mỗi lần cái tiếng nhạc ấy nó đổi màu đổi màu xanh màu đỏ giống như ờ à, giống như đèn màu ngủ trường vậy đó nó vậy đó mình giận lên à, cái màu đỏ nó lên nó nhàn à, tự mình không biết rồi à, hoặc là mình à, lúc mình từ bi cái hào quang của mình bắt đầu nó sáng ra còn lúc khi mình buồn hay mình u sầu bắt đầu nó xám xám lại nó thay đổi thường xuyên vậy đó còn nếu mà mình cứ gán vui gán <clears throat> nhất là đọc kinh á họ ờ, thần khí lên lúc đó mở đọc kinh mấy chữ thiên bu tới đông lắm mấy vị mở đọc kinh là mấy chữ thiên lên đến đông lắm ừ. họ thích nghe mà đọc kinh nhưng mà trước khi đọc á để bông hoa nào cho thơm ừ. hoặc mấy cái loại nhang mà đừng có lựa mấy cái nhang của Việt Nam với của tụi, tụi tạo làm nha nó để chất hóa học nó ngửi vô chết luôn á ngửi vô bởi vì bị xỉn quá nè mỗi ngày đốt cả trăm cây nhang bị xỉn để à, đó có loại nhang của nhật hay nhang gì chứ còn nhang tàu nhang việt nam à, thở không nổi xịt chút vô thơm cho ừ. ừ, thiên vô thiên à, tới liền lúc nào đọc kinh cho thiên cũng tới đọc chậm cũng được nữa. nhưng mà quan trọng nhất là mình biết mình đang đọc chứ không phải mình đọc cái à, mình nghĩ à, đọc cho lẹ để tôi đi nấu cơm nó không phải vậy ừ, kệ đó nấu chừng nào nấu ừ, đọc xong rồi đó thì à, trở lại câu chuyện niềm vui và niềm tin thôi cũng không có biết chính trị muốn kiếm gì kiếm ông anh nuôi mình á luật sư Hoàng Duy Hùng á kiếm mà không không giống mình á mạo á thì à, thêm ở à, thêm gì nữa mình chỉ giao duyên có 3 lần cho tất cả mọi người gọi cuộc họp vậy đó và nếu được á, thì thấy à, ấy à, việc rảnh á, thì mình làm tiếp tục chứ không phải là chỉ mình mở lên cái hộp đó để mà mình tụ về tụ đảng hay là mình chống đối ai đâu nha chỉ tại nhiều người thắc mắc á, không có biết làm sao liên lạc thì người xin email người xin điện thoại trời ơi để cho con kiếm cơm sống kiếm việc làm cho đệ tử mấy trăm thằng chứ giờ cứ lo mấy cái này thôi á, bận lắm á không có không có, không có rảnh nhiều có để từ từ đi vài năm nữa bắt đầu à, về hưu rồi đó rảnh rồi đó lên núi anh em ngồi uh, uống nước trà ăn bánh đồ muốn nó hỏi gì hỏi còn giờ cũng phải đi làm bữa nay cũng phải đi làm nữa nè hãng ngoài thì đóng cửa đây dùng này đóng cửa hết 80 ờ, phần trăm nhưng mà những cái hãng làm đồ cho NASA với làm đồ quốc phòng rồi đó được làm à, Mỹ nó chỉ cấm mấy cái hãng làm điện tử ờ, mấy cái comment thấy uh, quý vị hỏi uh, trở lại vấn đề mình à, chỉ mang niềm vui và niềm tin núi Thiên Long Sơn chỉ mang sức khỏe và vui hôm nay thì mình mang niềm tin à, với báo động mình gọi là đánh chuông nghe báo động ten ten ten giờ đến giờ à, đến giờ rồi đó <laughs> đến giờ thiền bát nhã rước ừ. mình lỡ mà có gặp thiền bát nhã rước thì có mình có cô biết một chút phật thì con phật phật rước còn nếu um, chưa biết tu chưa từng biết Phật chưa biết tu thì à, bây giờ tự quy hướng về hướng đông bắc à, lại à, tự xin quy y à, tôi con học Phật thọ ngũ giới vậy đó cứ nghĩ sao khấn vậy rồi đầu rồi lấy cuốn kinh xuống đâu cần lấy đâu trên điện thoại nè để nguyên điện thoại đọc luôn cũng được để chữ uh, uh, lăng nghiêm thập chú vậy thôi là thiếu gì để mỗi lần đọc kinh lấy cuốn điện thoại để ngay đó đọc luôn vậy đó mà phải xếp nó lại trên cái nút đó. trời thời buổi văn minh mà dễ đó, vậy đó, cái ngày đọc rồi, um, có cho có cái lực đọc kinh đó, cái lực lên dữ lắm đó. Thì người nào mà đọc đại bi đọc kinh mỗi sáng chừng à, bảo đảm từng đây thấy người mình sẽ khác thử à, mình à, chưa biết Phật mình chụp cái hình mặt mình nha cái tuần sau mình đọc liên tục á, mình chụp á thấy mặt mình sáng lên liền đó nha ừ. à, thì cứ có thật á cái cái lực của chúa đại bi à, quay lực lắm á à, xóa hết biết bao nhiêu nghiệp rồi à, lỡ như à, cái con dịch tàu à nó bay mà nó cứ dính vô nữa nó cũng dội ra tại hào quang lúc đó là cái à, cái siêu rồi nó che nó chấn rồi không có cần phải sợ cứ hồn nhiên không ờ, không cần phải chạy đi ờ, ờ, đứng vô chùa <laughs> hôm nói cái mấy ông chùa mấy chùa ế mất công cũng gõ đầu rồi đừng có tụ tập ừ. thí dụ cái nhà nó bực bội thiếu chuyện làm đọc kinh cũng một chuyện ra sau hè trồng rau tưới cây tắm cho chó có chó anh nuôi con à, mà tu đừng nuôi thú vật nha tại mình nuôi nó cái mình thương nó đó cái khi nó chết á ờ, cái mình buồn cái ờ, đến lúc mà mình cận tử nghiệp đó cái nó cũng giống như cái máy quay phim vậy ở trong nó lại gia thức nè cái nó cứ nhớ lại cái lúc đó vừa nhớ con chó của mình cái mình đầu thai thành chó đó nha ừ, đừng nuôi ờ, thú vật tại vì khi tu khi bắt đầu đọc kinh rồi nó từ bi cái gì cũng nhớ rõ hết nhưng mà có một cái à, ai làm mình giận nó đừng nhớ cái đó hơi khó, khó nhưng mà tập thì, à, đó, thì chủ yếu cái đề tài bữa nay cái clip này niềm vui và niềm tin chứ đừng có hỏi đừng có nói tôi thấy tử này nọ ô có cả trăm ông xuống trần chứ không phải mình tôi à, rồi <laughs> còn minh dương thì kiếm chặn trình hỏi Ờ, ổng chưa có xuất hiện ổng chưa có chỉ ai tôi không biết à ừ. tôi cũng chưa có clip nào xưng hô đừng có nói gì vậy bà phạm á à, mấy vị biết hết á hôm nay ờ, cái mò nhẹ là cái, cái mission của tôi cái nhiệm vụ việc làm tới đâu việc làm tới đó thôi ở trên cho tới đâu mà làm tới đó chứ hồi xưa giờ muốn giúp bạn bè làm giàu giúp mấy đại gia làm giàu mình biết nhiều chuyện ổng làm sai mà nói không được à, kêu đừng mua đất đó kêu đừng xây chỗ đó à, mua vô dính dính dính dính lần tốn mà có chục triệu không á đâu phải ít đâu mình biết chỗ đó làm có được để làm sao <laughs> dễ ợt lại ngồi là ông thổ địa ông lên ông nói chỗ này là không có được là ổng nói không được tức là không được mà ổng nói được là được cũng giống như khu lion ở đây nè có khu lion đường thu lì á thì có một lần xuống có một quỷ một tống phương cái dụ mình mua đài tivi <laughs> mà mình đâu có tính mấy vụ gì đâu vô cái hỏi ở đó có một ông tên là Carlo ổng là người Mễ mà ông chết lâu rồi ổng là ông thổ địa của khu Lion đó ổng ông <laughs> thấy mình xuống ông cũng khoái lắm mà tự đâu có ai nói chuyện với ông được yeah, thì ở đó, đó có ông đó cho nên ai mà nghe được là cái khu Lion à, Plaza ừ. kêu tên ông ra cho ông điếu thuốc tiệm nó đắt đó thì vậy đạo Phật hôm nay cái clip nhỏ nhỏ mình chỉ mang niềm tin niềm vui với mình gỡ xuống hình của mấy à, bác mấy à, mấy chú mình nó bệnh hết xuống rồi mấy cái clip đó à, à, chỉ giao duyên ngày thứ bảy bốn giờ rưỡi của Cali tại Việt Nam mình thì ai muốn gọi gọi họ gọi thoải mái muốn nói gì nói chửi cũng được ừ, chửi càng nhiều thì ờ, khẩu nghiệp càng nhiều và mình chỉ giao viên ờ, im ờ, nhẹ nhàng thôi không có chính trị cũng không có gì hết mà người nào hỏi chừng một câu hai câu thôi có những dư luận viên ấy chị biết vô hỏi lòng vòng lòng vòng hoài để cho người khác đừng hỏi cái đó không có nên mình ờ, né anh ra đi các em ờ, lãnh lương của ờ, chú thòn á thì phải giờ nói câu gì ăn cơm chúa múa tối ngày thì chú cũng thông cảm lãnh lương của chú thòn thì phải làm việc cho chú thòn nhưng mà này chuyện nó không có liên quan gì chứ ừ, không liên quan gì tới bệnh chỉ là làm cho tươi tốt của bệnh thôi chấn ờ, an ờ, trong lúc này sau khi này còn chiến tranh nữa đã bữa nào nó sẽ tối nữa rồi còn việc làm nè bây giờ tiệm nail cũng thất nghiệp người đi làm lãnh lương của ờ, chính phủ cũng đâu có nhiều đâu rồi bây giờ ông trump bữa nay ông gửi người cho ngàn đô bỏ 500 tỷ ông đó ông khôn á lúc này mà không cho tiền kiểu đó à, <laughs> mễ với mỹ đen ngày xưa giờ ghét ổng giờ cũng phải bầu ổng cho nên chắc chắn ổng sẽ đậu lại <clears throat> còn bữa cái miệng mình nó nói gì hao trúng cái đó <laughs> mình nói Trung Quốc sẽ bị thưa bị à, bị quốc tế thưa y chang bữa nay có công ty Mỹ thưa tổng thất thưa có quyền thưa thế mà bất cứ cái gì thí dụ như trong nhà <laughs> mình có người chết mình cũng thưa Trung Quốc tòa án quốc tế mạnh lắm á nghe đừng có tưởng dở kiếm đúng luật sư là xong luôn á <laughs> cũng giống như à, bên úc á có thằng cha trô nào cứ đem mình lên làm bia bắn đạn hoài á đó là dư lượng viên của cộng sản đặt ra ông đó khẩu nghiệp dữ lắm á ổng <laughs> tòa án quốc tế mà đưa ông ra tòa là ông xong á ừ, tốn chừng 200 ngàn thôi cho ông biết muội nhưng mà thôi kệ những cái gì mà mình thấy nó không có hữu ích trong trí tuệ không có giúp ích được cho xã hội mình đừng có vô mấy cái kênh đó tại vì thời buổi này vàng thao lẫn lộn à, quỷ dương hay phật cũng đang đấu đang chiến đấu với nhau để mà à, cho con cháu của quỷ dương nó cũng nhiều lắm mà tụi nó khôn hơn mình nó mưu mô xảo kế hơn mình nó không có thật tình đâu à lúc thì nó ngọt lúc thì nó chua chát làm đủ hết khó có nhận ra được lắm nhưng mà phải tránh à, kiến phải à, biết là cái nào có hữu ích có lợi thì thì vô đó chứ mấy cái trên đó nhiều lắm thời buổi này thôi à, trở lại à, đó mấy câu hỏi thấy mấy comment à, trên đó mấy bác hỏi vậy con thiên long sơn cái cái clip mà hồi tết á bữa giờ cũng không có muốn bỏ lên tại thấy để nhạc ùm xì ben nghe không có hợp với cái cảnh mình ờ, nhưng mà giờ nó có vậy rồi thôi biết sao giờ kêu nó làm lợi lâu lắm thì cũng mướn người ta làm mấy đứa nhỏ làm chứ không phải con làm nghe bác bác được tưởng con con không có mới biết làm cái đó đâu Di Đà Phật Ai, giao duyên bữa nay nhiều đây cảm ơn hẹn kỳ sau